Ok, bắt đầu gala chim của tối ngày hôm nay thôi Chứ mà 10 là con um, The Sim 4 Theo kế hoạch của tôi thì uh, tôi sẽ lái kênh này còn lâu á Khoảng cỡ uh, hết Chủ nhật Chúng ta tiếp tục với cái uh, thế giới của The Sim 4 thôi Vô game ừ. Tập trước là tôi đã xây xong cái nhà uh, Hình như là 46 46 ngàn mà cả nhà 46 ngàn đó thì chắc phải có đại gia mà ở nổi muốn chuyển vô đó thì mình đầu tư tôi chuẩn bị chuyển con ờ, con bé làm diễn viên vô đó đây bé diễn viên này hôm nay mình sẽ chơi tiếp cái nhà của con bé này gì đây tin tức nó này mới kiểu à nó, mình mới có thêm mấy căn nhà à, mới nè nhà này mắc lắm tiền nào mua anh không cần lo lắng quá tôi hứa sẽ cẩn thận để chăm sóc bản thân mình xin việc thôi lựa chọn việc làm nè phim hài cấp 2 cao <clears throat> bội guitar cấp 3 kìa 2008 luôn kìa để làm được này cái này hay nè guitar mình cấp cấp 3 đúng không đóng vai cao bồ miền diễn tây thì cái nhiệm vụ của nó là nó kêu mình học guitar là cấp 3 chơi cho vui thì guitar mình cấp mấy rồi ta guitar guitar cấp 5 rồi dư xăng dư xăng dư xăng hình như là tôi đã quay bạn trai rồi thì phải gì vậy có người vậy chờ chút xíu đi một cây này tăng lâu lắm mình phải luyện mấy cái cây về nghệ thuật cao cao chút xíu thì mình học mới lẹ được <laughs> tập thêm cái logic nhà hơi nhỏ hả mọi người bây giờ à, mấy giờ đi đi làm đây thử việc 9 giờ xin đây con nhỏ này nó thích dọn dẹp luôn á mọi người rồi kiếm thêm mớ tiền đi rồi uh, cưới chồng nữa, nữa giờ chưa tôi bị trừ 100 uh, à, tiền uh, tiết kiệm kìa mỗi tháng nó sẽ, nó sẽ trừ tiền tiết kiệm của mình đó tôi nghĩ là tôi nên mua thêm một cái món gì đó tập logic không sao chứ này tăng trí thông minh nè à. thông minh mà học ra sẽ lẹ hơn á cái đó mắc quá mua cái này đi sợ cô ấy chỉ nói rằng cô chúng ta là bạn mà anh sẽ không sao đâu cho tăng trí ờ, thông minh lên hả trí thông minh nó càng cao học càng lẹ ồ trí thông minh mới có một điểm tư duy thế nào rồi tập trung khi mà mình tập trung mình học cái gì cũng nhanh tăng sự tập trung lên nó tập trung rồi đó hành diễn xuất tập diễn đi cái diễn xuất mình phải cao mới được tại mình là diễn viên mà Tôi nhớ bạn tôi đông lắm mà ta sao có người vậy Nhỏ này hồi trước tôi nhớ bạn đông lắm mà ta Bạn bè đó trơn rồi Trời mưa rồi kênh cũ tôi tới qua chủ nhật tuần sau thì ờ, hôm qua chủ nhật tuần này thì mới uh, mới làm lại nha mọi người mấy video tôi like bên kênh này tôi cũng sẽ up qua bên kênh kia thôi nên mà anh em coi lại là chắc chắn là video bên kênh kia đó nếu mà thấy cái video này sắp tay kìa ok xong thích nói chuyện trở nên hưng phấn Ô đó bụng rồi Đi vệ sinh Ăn 5 giờ chiều 5 giờ có thể vừa gọi bạn qua chơi được á Thì tôi gọi ông này qua nói chuyện nha Chúng chịu qua không ta Ông qua tới kìa Mới 5 giờ chiều mà Ngồi nói chuyện không Trộn Ông này lớn tuổi chưa ta? Ah, Ông là còn trẻ mà Kiểu tôi làm thân với mọi người đi <laughs> Sawada nu. Zenjin. Shavini Jabin. Jixer su. Lari Machuti. Yao Pola. Sensi. Nigga, you want it? Obey. Sao đem ra đây rửa Ở dưới mình có cái máy rửa chén mà đúng không Rửa dưới đây cũng được mà Dùng già kìa từ từ dần tôi sẽ nói chuyện với ông này ông này già đúng không nói chuyện với ông này về cái chết á ông muốn nói chuyện về cái chết này à? vậy cái chết ở đâu ta? hình như tôi nhớ là trong thân thiện cái này nè đúng rồi đó chắc tôi đổi mấy này đưa về nhà đưa về nhà cho đi về hết để mình ngủ nói chuyện âm sầm sao ngủ được nhận giải thưởng à biết chừng nào mà nhận được giải thưởng Tôi tôi coi coi có mở được thêm cái kỹ năng gì, gì nội tại không kháng nước rồi nè cái phòng tập thể dục ngắn lạnh tốc độ dọn dẹp nhanh nè mình chắc là như cái oh, ờ, nâng cái trời sáng rồi nè nên thêm cái cú đêm để nhà mình học có buổi tối cho nó nhanh nghe nhạc uh, ờ, focus music nhạc tập trung rất tự tin luôn vẽ tranh tự tin luôn không biết à chuẩn bị đi làm tới lên tập thể dục có ly rồi mà sao đợt này cái ly nó để trên uh, nắp cầu tiêu được vậy Tại sao lại phải như thế? Cô có biết làm như vậy là Trời tắm này. làm rồi đó tiếng nữa phát triển tình bạn với giám đốc rồi sao phát triển tình bạn với giám đốc được ta giám đốc lộn nào từ từ để tôi coi phát triển à, thể dục tôi cho vô tập guitar trước tập luyện guitar nè chọn mời mời giám đốc và bạn diễn từ bản điều khiển nghề nghiệp tìm hiểu họ bảy điều khiển nghề nghiệp là cái nào mời giám đốc ủa họ qua nhà chơi tập xíu đi Você Rồi hư rồi xong cái guitar này bạn diễn hả ta đây hôm nay đúng không vui mừng giới thiệu Ủa sao kẹt rồi Dưới cái máy đúng không Ồ ngôi sao Ngôi sao năm sao luôn kìa Để nói chuyện với ông này đã để mà biết chừng nào mới được Wef Wemp, Benu Siblin, Koba. Galba Lunch. Balavoid Kamish. Trang đã. Muốn hết pin rồi. Xong, hoàn thành rồi à bà này cũng là trong công việc luôn hả rồi xong còn một cái cây kia thôi đi ngủ đã đi ngủ trước đi chút xíu rồi chưa ờ, tỉnh nhà mình xây thêm cái kia nữa xong cái này lâu vậy Có thời gian cho qua nhanh rồi đi tiểu đi ăn tôi phải nâng cấp cái này lên mới được nó hư hoài kia lên nó kêu tăng cây uh, cơ bắp lên tập thể dục sức chịu đựng luôn sắp xong nó chuẩn bị uh, chuẩn bị đi làm đi chứ ai đây rồi quen ông gửi thư luôn sick of Susu. Um. <laughs> Bummeray. Uh-huh. Huh. Oh. <laughs> Uh-huh. đi làm tới giờ là 12 giờ luôn hả 12 giờ tranh thủ lên lầu ngủ lấy sức chuẩn bị chiến nha còn 2 tiếng luôn làm đi làm đợt này mục tiêu tôi đã phải hai à, hai ngàn xong mà sẽ ngừng thời gian kiếm gậy đã Thôi đi làm tóc và trang điểm nè kể chuyện làm hai kia trước đã tôi đi làm tóc <laughs> Nhanh vậy Quất cái xong luôn <laughs> Thực hành cảnh diễn Trọng cơn to bởi vì quyết đã công thức vô trong gà chăm sóc chuyên sâu, giúp xây tỏa khuyến mâu và tình dục riêng khuyến lâu từ từ đó làm hết mấy cái này ra hài hước trên phim trường giỡn đúng không nhấp ai đó trên thiết lập chọn các tương tác hài hước kể chuyện cười sao cái cây này hồi nãy mình chưa đi ta Yeah, dạ, dạ, dạ. à, thức ăn Làm hết mấy cái này đi rồi mình vô diễn xuất thì mình mới nhiều tiền được Moochie Peachy bây giờ tôi ăn thức ăn nè Sao xấu hổ vậy ta thấy à Cho tự tin lại mới được Rồi, diễn thôi Nói với... Uh... Đâu rồi Lại khen ngợi giám đốc đi theo sau hay trong xe cũng không thể nào sống sót khỏi vụ tai nạn này đâu à, nói giám đó thực hiện đây nó sợ không kịp giờ á. bắt đầu diễn nha thực hiện cảnh khóa à, hiện cảnh nào cái này đúng không rủi ro mình mạnh mà đâu mình lẻo nè rõ ràng lúc đó điện thoại đâu bị tắt nguồn luôn rồi chờ rủi ro hết ai mình còn nhớ rõ lúc đó tiếng đèn vô sức mình bắt buộc trường xong rồi Ông ta bị làm rớt hộp thuốc sôi đi Ông thử đó Ông mình không hiểu chuyện gì hết chị nè Thực hiện cánh khóa thực hiện đâu Cửa sổ tù À đây Nhanh lên không không kịp Bình Xong Chưa kịp vào luôn nhất định sẽ trở nên đó mà xong rồi về thôi tuần ba ngàn tư luôn ngon về nhà cách xe cao quá được thăng chức ngôi sao phim sitcom phim hài á giờ tiền mình hơi bị nhiều trung bình biểu diễn nè thanh tán cho mình được 4 ngàn một ngày đi diễn là được 4 ngàn đô Ủa chứ, tại sao cô lại... Tôi không biết thì cũng không thể nhớ ra. Trong lúc mơ mà tôi thấy tôi được cứu sống, có lẽ là một thiên thần. ngủ xong vậy chắc tôi đi chơi quá. Đi kiếm người yêu quá. Đừng có đi mồi. Quan trọng là cô không sao lại ta đi Ờ, tôi vào lấy lại bông tay mà tôi... Đi chơi nha. Dạ, nhưng mà đi... đi du lịch vòng tay của mình đâu có chân để mà bỏ đi chứ lúc đó mình mới nhìn thấy quay lại thì không vòng tay mất ở chỗ khác mình xuất hiện ở chỗ khác là sao cửa hàng thời trang trung tâm thương mại bán lẻ qua đây coi đi trung tâm thương mại coi đi Aeon Mình khó chịu giờ mùa thời, thời tiết kìa bên chỗ này rồi coi nó bán gì không còn mắc lắm mua sản phẩm bốn trăm mấy đô rồi chịu tới đây kìa, tia chai thôi con này không cho ngồi à rất mua mắc quá Hãy subscribe cho kênh Trời sao tự nhiên đi lao cái cò tiêu cho người ta Mà không thấy ai chơi vậy Chết rồi vắng que rồi Mình chắc đi quán cà phê quá đây vắng quá cái con này có mai cà rồng thôi thôi thôi thôi, Nó mai cà rồng chúa luôn à. Đi tiếp đi quán cà phê nè quán nước rồi quán bài Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao mình lại lỗi dữ đến mức này chứ? ăn order tôi muốn ra ngoài đây hít thở một chút mua cái pizza ông này ai đây Yano Zorpal Wahoquarb. À ông này đặt trước bị mai cà rồng hút máu nè Tụi này chết không? Người trưởng thành Không mình quen người trẻ tuổi thôi Nhìn chán này oh. Tôi làm quen hết <laughs> <laughs> Tại trưởng thành không It's pretty strange. Người nhà của tôi đang gặp nguy hiểm rồi. Ừ, Fleur đi đến phải mà gì lớn. Tôi đi chơi bộ đồ lắm rồi. Anh đây, anh đây là gì? Hôm đó tôi hỏi anh về tại anh chơi với gì? Anh nói kiểu gì vậy ạ? Engagania là rất quý của cuộc sống Kìa, mình chay Ờ, hôm nay về trên đại học không thấy chàng không quá vậy nè Hai chàng đại gia ờ, Hai anh chàng anh quý này đến cùng một lúc không ai hết trơn trời, có mấy người à Sao nó mua tầm bậy tầm lạ vậy? Mua bia nữa hả? mùa đông toàn mấy người đã lạ không ta ai đây trời mặt cơ Lieutenant Changle, uno, uno, uno, uno, uno. Bartender. hai hết trơn bốn người ai đây Ủa, nhưng mà chán cái khu này chán quá đi tiếp tính ra thằng đưa thư còn đẹp trai hơn mấy, mấy ông nội này nữa thôi đi qua khu khác của này chán quá Quando estão por lá, a vou levar todo mundo. Ai, ô mô, con đẩy không? Ô mô, có thể thấy thật nhanh, cánh tay tiếp cận với thở của tôi. Rồi đây phải có... Ờ, này cũng được mà hơi ấm. Oh, schwabi Glasliesnack này ok nè chỗ này nó dưới một tầng thôi ghê chưa Ủa nó có nhạc từ từ tôi né ra giúp bán quyền hả MC có ai được hết trơn thôi này được nè Shiri Kinaku, Swarspa, Gathara, gì nữa nè, đem đồ còn ra để chúc mừng đi Nếu một cái thì không biết mọi cái. Shishubi Chúc mừng mọi người, đây là Đúng giờ đi, sẽ trở thành con dâu nhạc sĩ nhạc Tôi me, Pimpaloos yak me Is he Oh, in a box Hôm nay giải quyết thằng này luôn đi, con bị sao vậy, con đã Kìa Hôm nay tâm trạng không gì rất tốt Chị không ớt không đứng đây tranh giải như con Ngày mai, con gái của gì sẽ trở thành con dâu nhà Singapia rồi. Rút biết mấy. Trước giờ dưới năm tuổi của con, mẹ cũng được tham gia đi du lịch cùng với con. Ta là để con cái à. Ông biết gì mà nói, làm dâu nhà đó suốt rồi, ý kiến gì nữa. Dạ. Ida, chuyện gì xảy ra với chị vậy? Sao chị lại đồng ý làm vợ loại người kinh tởm như hắn ta vậy hả? Chị cũng thấy rõ chuyện gì hắn đã làm trong đám cưới của Nua mà Tôi nói em là chị đã quên những chuyện đó rồi nha Thật không thể thực sự là chị lại đồng ý làm vợ của mẹ Thằng này ốm quá Thì em mình vẫn thường gọi nhận Đọc nghe những câu chuyện cổ tích trong Nhưng tên phục lại bị bắt gặp và la cho một trận Sau đó mày đã đem những cuốn chuyện cổ tích cho đi đốt sạch Con hàng này giàu không mà cưới mà nghèo quá là tôi cho lên đường nó Hãy nhớ sợ một cô gái có lớp da như con Thì đừng mơ tới chuyện tất thúc tốt đẹp Đã kể từ đó Chị luôn chấp nhận những gì người khác làm Chị Bida, Và những chuyện vô lý Chị đừng tin vào những điều đó không vô lý đâu Tami à Đó chính là sự thật cũng như thủy nhận thiên nhân vậy à Họ ờ, giàu có thì mẹ sẽ chẳng bao giờ phản đối cuộc hôn nhân này Nên dù chỉ có nói gì cũng không nghĩa mà thôi Không có ai làm kia chị đâu mà đi Sắp tới uh, Noel này cùng với hắn ta Thì đó không phải là ước mơ của chị cua xong thằng này đã rồi đi làm lại công việc mình công việc uh, thoải mái mà nhận cái gì tôi lấy anh sao đừng có có tôi tuyệt đối sẽ không để chuyện này diễn ra đâu beau. <laughs> Crew of fame. Uh, <laughs> sure. soup. <laughs> Buena soup. Selfie. Uh-huh. Lara? Huh. oh. Beanie. que musta. Oh. Shiba. Oh, Mwah. pretty. Oh. Oh. Gracias. Sao có điểm muốn là trầm cảm vậy? Tình kỳ, đừng quan tử. Cô đâu có cho tôi cơ hội để tiếp cận cô đâu. Tiếp cận tôi. có từng muốn cận cô, mình bị ra chị gái của cô lúc Họ nó, nó xin cưới luôn rồi. cưới thằng này là mình sẽ được 31 ngàn chắc cưới luôn để mình lấy tiền hết rồi mình chuyển qua nhà lớn ở Ủa cưới gì vậy? Ủa cưới luôn hả? <laughs> thằng này ờ, nó có được cái gì rồi chụp ảnh à Shamagra. Goinji? với bà là của cô Theo cô ta mà ơi, lần này không phải cô theo cổ mà của trên con nha Trên cổ chịu của bậc rượu, bà phải thành phòng rằng hỏi tình yêu Trở đi, đừng đuổi cô gái đó biết trước, đừng có hiểu lầm phải tôi Ta nãy giờ đã thấy trước đuổi, nó còn đến được cô gái nào nữa Tôi không có kiến chính xác, thất bại nhiều quá, không phải bà Đã đã, sự đổi rồi, mà Em qua đấy, không thể cạnh tranh tôi như chưa mà đúng không mới là người yêu thôi mà nó chuyển vô nhà nó ở chung luôn rồi nó không chịu tắm ta Sau đó, không thể là tôi thấy đi ra là cuối cùng sẽ tôi nhận một người mất trí Thôi, không sao, không sao Ta tôi lấy nước cho một chút Nó không chịu tắm á Nhỏ này Ở dơ Rồi, giờ tôi tập trung vô tôi vẽ kiếm tiền coi Kiếm thêm mớ tiền nó mới được Giờ Noel tới kìa How finesse! Swept soufflo. Silma Ro. All right. Oh. Swande Shwema. Benarp Shelves. Ho, ho, ho! Flesh? Fremic Shinishi. Con đang đuổi thằng này đi không? Mình lấy tiền rồi. Bobby <laughs> Frenoy. Chia tay đi, lấy Tiền mà lấy rồi <laughs> Coisa. Chibi Laffy, Flazzle. Hola. Orb. Dịch, dạ, lấy lại uh, chìa khóa luôn ờ. Đuổi nó ra khỏi nhà Mm, Fleur Binder, Fomabzi Floods <laughs> Weba, Pazamba. Oh, Bluffy. Giờ muốn đuổi nó ra khỏi nhà sao ta? <laughs> Ah. Oh, oh, ah. <laughs> ah, Dù mình tách ra luôn thì hả? Không được hết ta? Cái này hình như là chỉ có được Đi là đi hết luôn hết hội gia đình tách sao ta từ từ để tôi coi cách tách nó ra cho nó 2.000 đô Možda oh, <laughs> ti tata. Narbo shoib. Nalfi duba. Ribalfa klobim. Yasmiz chorg. Sarpava. Også ham, tata. Sao nó không tắt Kỳ vậy? Giờ làm sao để đuổi thằng này đi ta? Cô lập nữa Cười nhạo mày Ho ho ho Droba, droba, droba. Habaret. Subao habaret. Noom tra. Clavitabe. Weavers. Imba? Neeb. Ah. Neeb. Aren't you? Oh, Narva. Hmm, Glank, what Yarba? Sao để đuổi thằng này đi được ta? của nó ra ngoài sao nó không tách ra được ta thách được rồi nè cho nó lại hai ngàn hai rưỡi luôn rồi nó mua được mảnh đất ừ, ok chút xíu đuổi ra khỏi nhà không đồng không đồng đi đâu ở ở đâu được chuyển vô ở chung với mày này chết luôn từ từ để tôi quay lên nó không đồng rồi. tụi đi rồi tôi làm cho hai lần vậy là mình có tiền mình qua chuyển qua nhà lớn ở rồi ủa chưa đi hả à, đi rồi đi rồi đi rồi <laughs> lấy tiền xong giờ thành người vô gia cư ác dễ sợ ác thôi tôi lạnh hư rồi ví dụ như bán hết đống này coi được bao nhiêu tiền tôi thử tôi bán hết Thôi 51 ngàn đủ tiền rồi kìa Thôi đi thôi Để cái kia vô tôi để cái nhà kia vô chuyến đi thôi chuyển nhà có 46 ngàn nè mình còn dư tới ờ, 6 ngàn lận Đủ tài sản luôn Vô đúng căn nhà bữa mình mới xây Tính ra trong đời sim dễ kiếm tiền ha tôi quá xịn tự nhiên ai để cái này vô đây vậy quá đã tính ra cái tài cái ờ, khả năng xây nhà tôi càng càng lên càng ngày nhà càng đẹp tôi chắc mình xin công việc làm thôi đi làm đi thất nghiệp hoài không có tốt nó có vài công việc nè ngàn hai ít vậy đi thử uh, việc vào lúc 7 giờ Không máy tính luôn nha Máy tính này chủ yếu mình tập trung vô ờ, Nghề nghiệp nè, tìm việc làm ôi Làm sạch người nổi tiếng là sao? Không, cái này xóa cái là ngu người xã hội tìm bạn qua mạng coi ủa hôm nay tôi lại kiếm chuyện nói chuyện với tôi hôm nay bị tôi dụ hết ờ, hai uh, chục ngàn Gelgador, uh-huh. uh-huh. Xui, nhìn mặt cũng được mà ốm quá, ốm với đen quá. Bị tôi đá. Chấp gơ. <laughs> xin lỗi đi cho tôi xin lỗi tán tỉnh lại kìa hết chịu rồi giận rồi <laughs> Roll. Bật mấy cái này auto lên để cho nó tự chạy Bật auto lên, mất công nó không chạy nhà mình nó dơ Nhà có mình mình Rồi ờ, đừng cho nó nghiện máy tính nữa Để cho anh đi Hôm này hôm nào xong ông tàn da đen không vậy Tàn uh, Trung Đông không vậy Thằng à, kia nó tự chạy mà mấy chạy chạy bỏ tôi hả Đánh nhau <laughs> Đuổi về nhà đi Cái bà nào đây Chậm lại chậm lại Này nhìn quen lắm mày vào trong Tôi tôi tán tỉnh thôi Ôi chịu luôn kìa Con mồi tiếp theo Crimbo Tube ờ. Tribna ờ. ờ. Á Enzo Gobba, gobba. À, cái nhà này tiền điện tiền nước cũng chua lắm đó Phải tranh thủ kiếm tiền ờ Đi ngủ thôi Nhà này đồ xịn không? Ôi cái này, cái khe này ngủ lâu quá vậy Xuống cái giường này ngủ cho nó nhanh nè Giường này ngủ nhanh hơn Còn bà kia hình như chưa về á Chắc tôi sẽ khóa cái cái nhà này lại Khóa cái cửa này lại cho vô hết mấy này vô cái nó ờ, nó ghiền máy tính nó xài xài máy tính liên tục à máy tính mau hư lắm xíu khóa là lại đi ăn đi tắm nhà này là coi như là mình ở luôn rồi đó không có đổi nữa nên tôi sẽ nâng cấp đồ lên hết để kiếm tiền một mớ đã chút xíu mình đi làm kiếm một mớ tiền về nâng cấp đồ lên tắm bồn luôn nha ngày mai mình đi uh, đi cá tinh nè đi thử dai tới giờ Nó tới giờ đi kìa À không 7 giờ tối luôn Tôi khóa cái cửa này lại Khóa lại không cho ai vô hết á tại vì mà nó nó vô nó cứ quậy vô đó hoài à trong khi những cái quan trọng thì không tập ứng tấu ứng tấu là sao ta chơi chơi vui chơi để lấy cảm hứng Đại diện bỏ phiếu đã mở. mình lại có một ngàn ba tiền nữa kìa nhanh hôm sau sẽ lại cái mình có tiền nữa có cái ờ, cái điểm này mình được nội tại của cái con sim mình lên đó phá cái phòng này tôi lấy cái này ra để ngoài đi ngàn sáu kìa quá dữ kêu bỏ nghề nô no. thử dùng bao đấm là sao hạ hình tập boxing như tôi có mua mà nhà mình chỉ có một tầng thôi mà đầy đủ tiện nghi nói chứ bây giờ tiền của mình mình có thể trụ được phải một tháng tôi sẽ tập trung vô phát triển cái con sim hàng chồng chuẩn bị nhỏ này kiếm hàng chồng là ngon lành đó nó tại vì mấy hàng gì đâu không mà bữa giờ à, chắc tôi phải tự tạo quá ai đây kiếm người sim thằng sim là ngon lành trời ham già chắc tôi phải tự tạo cái thằng sim ờ, xịn xịn rồi chút xíu mình ờ, ra mình tạo thằng sim nó xịn chút đẹp trai chút xong rồi ờ, lựa cái nghề mình sẵn luôn rồi cho con này nó cua mở cửa này ra cho phép gia đình vô thôi ai vô được đó thật rồi tôi nâng cấp uh, bộ phận nâng cấp nè mọi thứ 10 hết tốn phải hai chục cả hai ngàn á rồi tôi nâng cấp hết nâng cấp lên cho nó đỡ hư hai gửi lúc nào cũng vậy thôi mình sẽ nâng cấp cái uh, nhà bếp trước tủ lạnh mình cũng xịn đấy này nâng cái này luôn để cho nó đỡ hao đỡ hao điện cứ đè ra nâng hết sắp đi làm đúng không ngủ tôi uống cà phê nâng cấp cái này gia cố cửa để cho nó đỡ, đỡ hư sắp tới giờ làm chắc nâng cái tủ lạnh trước thôi giờ đàn nhà không có đàn ông gì phụ nữ phải tự sự tự xử thôi này gọi hoài mệt quá Thế giờ đi làm Đi thử việc Thử nhanh, một tiếng hồ là xong Rồi, về tới rồi đó mình cấp tiếp coi coi công việc là gì đó phát triển khả năng hòa hạ cách nè nghiên cứu tâm lý tán tỉnh nhận được một ờ, cảm xúc tán tỉnh và thực hiện các tương tác lãng mạn à cái này là đi cua người ta giờ cứ ờ, hài kịch đúng không lên đây cặp khe này để chuyện cười <laughs> Turango, Moss, Turango, Moss, Fumu, Fuiza, Tafuna, Tarango, Tafuna, Ornova, Malsa, Tarango, Ornova, Tarango, Aljuchina, Queba, Ornova, Tafuna, Rangi, Malsa, Tarango, Darvo Mozzi, Tafuna, Tarango, Tafuna, Mals, Wituni, Jiao, Queba, Ornova, Tafuna, Rangi, Malsa, Tafuna, Malsa, Tarango, Ornova, Xong rồi đó. Tarango, Yum. Dân. 12 giờ rồi. mười hai giờ khuya chắc thôi đi ngủ luôn. ngủ đi để mai rủ bạn qua ba giờ sáng chưa tới mà thích Sunday luôn mà chứ còn sớm mới gọi không được đâu đang ngủ phải không sớm quá đêm giao thừa à? biết sáu giờ sáng nó dậy chưa ta tôi mua cái đồ trang trí nhà lên qua tới It wig off. tôi làm cái này. Finia Payfim. Scuba. Watanabe. Scuba. Oh để làm cho nó <laughs> lãng mạn đã Bash. Ooh, Vimpazagu. Ah. Ganesh Kubi Oguru Zamonis Arvini Zonxo. Yano. Barobe. Huh. Schlof, Wabarani Zimze, Bayumi, Jaspaxine, Fasanoi Valpim, Ah, Vanti. <laughs> Sturm Jasa, Zwick. <laughs> you must. <laughs> ah, Nobi! And uh, second day. Rawr! Galimbo! Uh, uh, <laughs> phí nữa làm cái này lên ờ, năm năm mươi phần trăm tiếp luôn <laughs> <laughs> Xong rồi Oh, yeah, develop. Dombila. Yeah, brush him. <laughs> <laughs> <laughs> oh. oh, so Oh, DNA. Oh. Pinball. I knew. Yeah. Oh, ơi ơi, hát luôn hả? Hát luôn, kinh không? Xong Ăn thôi thư tới tổng cộng mười một ngàn bốn quá trời hình như ngày đầu là không có cái tháng đầu tiên không có tốn tiền cái đầu tiên không có tốn tiền thuế nhiều dễ đi kiếm tiền nó chỉ nghe được nhạc này thôi à tôi đổi cái cái loa khác cái loa này chỉ nghe được nhạc ngày xưa thôi quý vị kiếm thằng nào nó nó đỡ hao điện đi ôi cái gì vừa vừa hơi phải rồi bự quá cái này thằng này tiêu thụ điện năng ít nè tiêu thụ điện năng 3 máy này độ bệnh không cao nâng hết mấy cái nhà đồ đặt trong nhà đó cái kỹ năng nâng cấp của mình chưa có cao nó phụ bảo vệ 是毫无疑义。Nisa Faba. Kenneth Wabarani's in. <laughs> Who's clapping? Yo, Swabo, you Norg? Pardu Skitna. Washes loose. <laughs> Vui dữ vậy Thank you. drop nha mọi người để dành thời gian để làm cả hai nữa cảm ơn em đã theo dõi video nha cái video này tôi sẽ up lên kênh cũ á nên ai mà xem kênh cũ mà thấy video này là là tôi đã like bên kênh này rồi nha ok bye bye